phẩm à, máy đột dập sản phẩm máy đột dập trên thị trường như anh em được biết thì sẽ có rất loại à, và những cái loại máy đột dập sẽ làm những cái hệ nhóm khác nhau. và với à, cái mức vốn đầu tư cũng như là về à, cái nhu cầu khách hàng của mình ở tại địa phương thì máy đột dập nào sẽ đáp ứng được thì trong video ngày hôm nay em sẽ giúp cho quý anh em khách hàng giải đáp được cho mình những thắc mắc đấy À, và đối với máy đột dập tại à, công ty Factor Việt Nam hiện tại có rất là nhiều loại à, và để anh em có, có thể là biết được những cái chức năng công dụng của từng loại thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết qua từng video à, và đối với video ngày hôm nay xem về à, sản phẩm máy đột dập à, đa năng 14 dao và anh em đang được uh, quan sát trên màn hình đây là sản phẩm máy đột dập đa năng 14 dao của công ty Factor Việt Nam. À, và đối với dòng sản phẩm này như em chia sẻ sẽ dập được cho nhôm sinh pha 55 góc cạnh và các hệ nhôm là những hệ nhôm mới trên thị trường hiện Việt Nam hiện tại. Ở và trên dòng sản phẩm này sẽ có 14 chức năng khác nhau sẽ giúp anh em dập trên những cái ke trên ờ, những cái cánh cửa và chúng ta bắt lại thành những cái ờ, góc cửa nhôm 90 ờ, độ. Và đối với dòng sản phẩm này chúng ta sẽ sử dụng đó là dập hoàn toàn thì đi kèm theo dòng sản phẩm này anh em phải có cho mình một con máy nhắn khí với cái lượng hơi đầy đủ để cung cấp cho để ờ, đảm bảo là cái ờ, lượng hơi đưa vào cái bầu hơi này sẽ là lượng hơi đủ và nó sẽ đảm bảo cho cái việc là anh em dập thì cái nét dập của mình nó sẽ ngọt hơn để sắc hơn thì trên đây anh em có thể nhìn thấy cái bầu hơi của dòng sản phẩm này sẽ được làm hoàn toàn bằng nhôm ờ, và nồi hơi to và sẽ được lọc hơi nước để khi chúng ta sử dụng nó sẽ đảm bảo cho cái việc đó là ổn định và cái tuổi thọ của cái nồi hơi này nó sẽ được đảm bảo và bây giờ thì mời ờ, quý anh chị em khách hàng chúng ta cùng nhau xem về ờ, chức năng cũng như là công dụng trên ờ, dòng sản phẩm máy độc dập này. À, và chúng ta sẽ bắt đầu từ con dao số 1. Và dao số 1 anh em có thể nhìn thấy ngay ở trên video của chúng ta đây. Đối với con dao số 1 này nó sẽ dập cho, đây là khung bao ạ. Và nó sẽ dập cho các hệ vết cạnh này. À, Slima A, à, lùa Slima A60 và cánh cửa sổ mở quay Slima và cánh cửa sổ mở quay Slima giao số 2 à, ờ, giao số 2 ở đây thì nó sẽ cũng dập cho khung bao luôn nhưng mà sẽ dập cho khung bao bắt lùa hệ sinh pha và hệ rima à, của các hệ nhôm ờ, sinh pha và hệ nhôm coban và qua bên đây sẽ là con dao số 3 dao số 3 thì dập cho khung bao của cửa sổ và JMA 60 đây là dập cho khung bao cửa sổ và JMA K60 ạ và dao số 4 dao số 4 thì sẽ dập cho cánh ạ à. dập cho cánh lùa 55 của các hệ và dập cho đố tích khung 3313. Đây là dao số 4 sẽ dập cho cánh. Và dao số 5 Dao số 5 trên dòng sản phẩm này thì sẽ dập cho lỗ thanh truyền khóa C5459. Đây là dập cho lỗ thanh truyền ạ. và của khóa C459 ạ. Và dao số 6 ở bên đây sẽ dập cho cánh sổ quay của Sinfa à, GMA KEO60 và cánh cửa đi Lima và đố 3203. Đây là dao số 6 ạ và dao số 7 và dao số 7 thì dập cho ấp hông lùa 55 dạ. dao số 8 dập cho cánh sổ quay khung bao cửa đi Rima đây là dao số 8 và dao số 9 dao số 9 thì dập cho cánh khung bao cửa đi Sinfa và Jima 60 ở đây là keo 60 ạ à. ở đây là dao số 10 dao số 10 thì dập cho cánh cửa đi mở quay Brima và dao số 11 đây ạ, à, giá số 11 thì dập cho cánh mỏ quay hệ cách cạnh và xếp chuột 63 đó ạ. À. Giá số 11 này còn làm được cho xếp chuột 63 nữa. Và giá số 12 ở đây thì làm cho bánh xe lùa 55, đây là giá số 12. Ở ờ, giá số 13 thì sẽ dập cho lỗ thoát nước các hệ 55, đây là dập cho các ờ, lỗ thoát nước nè. Giá số 14 ở phía bên trên ạ anh em có thể nhìn lên này giao số 14 ở phía trên đây giao số 14 này thì nó làm cho ngàm cửa đi mà quay một cánh để là dập cho ngàm cửa đi ạ à. Để làm cho cửa đi một cánh anh em và trên đây là tổng thể 14 à, chức năng của 14 dao trên dòng sản phẩm máy đột dập này thì anh em thấy là nó rất là đa dạng có thể là làm được cho sinh pha này các hệ tác cạnh này và làm được cho cả hệ nhôm à, toban nữa bao gồm à, lima rima luôn rất là đa dạng ạ à. và chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về dòng sản phẩm máy đột dập 14 dao nhập khẩu của công ty Factor Việt Nam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 à, và anh em đang xem video này à, có thể để lại bình luận ở phía dưới video hoặc à, để lại những cái đóng góp ý kiến và mong muốn là sẽ à, biết thêm những cái à, chi tiết về những dòng sản phẩm nào chúng ta có thể là góp ý đến kênh Marketing Factor VN để kênh có thể ra những cái video mới và bổ ích hơn phục vụ được nhu cầu của anh em khách hàng một lần nữa xin cảm ơn anh em khách hàng đã luôn theo dõi video à, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới